Cô Nhụy xin chào các con Cô Nhụy xin mời các con hãy cùng nghe một câu chuyện cổ rất hay được mang tên Bài học của bác thợ Kim Hoàng Ngày xưa ngày xưa có một bác thợ may và một bác thợ kim hoàng cùng nhau đi du lịch Một buổi chiều nhá nhem tối chợt ở phía xa vọng lại tiếng nhạc du dương Thế là hai bác đi theo tiếng nhạc và đến một ngọn núi nhỏ Lúc đó mặt trăng đã lên cao rồi. Họ trông thấy một đám người lùng và một đám phụ nữ đang tay trong tay nhảy nhót ca hát vui vẻ. Đến gần hơn nhìn, trong đám người còn có một cụ già đang ngồi. Người đó lớn tuổi hơn so với những người khác. Ông lão mặc một bộ quần áo màu sắc lòe loẹt, bộ râu trắng muốt dài đến tận ngực Hai người vô cùng hiếu kỳ tiến gần đám người đó xem họ nhảy múa. Đột nhiên, ông lão vẫy tay về phía hai người, ý là gọi họ đến gần. Bác thợ Kim Hoàng là một người lưng gù nhưng lại dũng cảm nên đã không ngần ngại bước tới. Bác thợ may mới đầu có chút sợ hãi, đứng một chỗ không dám động đậy, nhưng sau đó cũng cố tỏ ra dũng cảm bước theo bác thợ Kim Hoàng. Khi họ đều đã đến trước mặt ông lão, ông lão đột nhiên rút ra ở lưng một chiếc đao to sắc lẹm và dơ lên dơ xuống quan sát hai người lạ mặt. Hai người vô cùng sợ hãi, họ chưa kịp phản kháng gì thì ông lão liền tóm lấy bác thợ kim hoàng và nhanh chóng cắt sạch tóc và râu của bác ta. Tiếp đó, ông lão cũng làm y hệt như vậy đối với bác thợ may. Ông lão vỗ vai hai bác một cách vui vẻ và nói Hai người tỏ ra rất tốt Không phản kháng lại những sắp xếp của ta Sau đó ông lão thuận tay chỉ về đống than bên cạnh Dường như có ý bảo hai bác nhặt bỏ vào trong túi Mặc dù hai bác cảm thấy những đồ vật này đối với mình chẳng có tác dụng gì Nhưng vẫn nhét đầy túi Sau đó liền rời xa nơi này khi hai bác đến được thung lũng, chiếc đồng hồ trong một tu viện vừa điểm 12 tiếng. Bác thợ may và bác thợ kim hoàng tìm thấy một nhà trọ nhỏ. Hai bác liền lấy áo làm chăn, nằm trên giường cỏ ngủ. Do mệt mỏi, hai bác đã quên luôn số than trong túi. Hai bác ngủ cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới cảm thấy có vật gì nặng nặng đè trên người mình. Khi hai bác cho tay vào túi, đột nhiên phát hiện thấy bên trong không phải là than mà là vàng. Họ dường như không dám tin vào mắt mình, nhưng điều khiến hai bác vui mừng hơn cả chính là râu tóc lại mọc lại như cũ. Sự việc lần này đã biến hai bác trở thành những người có của. Nhưng vốn tính tham lam nên túi vàng của bác thợ Kim Hoàng nhiều gấp đôi túi vàng của bác thợ May – vì vậy bác vô cùng mãn nguyện và có ý kiến với bác thợ may. Chúng ta hãy lưu lại đây thêm một ngày, buổi tối lại đi thêm lần nữa, lại đến ngọn núi chỗ ông lão lấy thêm nhiều vàng hơn. Bác thợ may không đồng ý, bác nói Tôi đã mãn nguyện rồi, tôi phải về nhà với vợ tôi, là một người thợ may tốt, cuộc sống của tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng vì không muốn bác thợ Kim Hoàng mất hứng, Bác thợ may liền lưu lại thêm một ngày nữa. Đến tối, bác thợ may ngủ say, bác thợ kim hoàng trên vai khoác mấy chiếc túi, vui vẻ sảng khoái nghĩ đến việc mang mấy túi vàng trở về. Thế là một mình bác vội vã đi về phía ngọn núi. Đến chỗ hôm trước, bác thấy sự việc lại diễn ra như vậy. Những người lùng ca hát nhảy múa. Ông lão lại gọi bác lại. Sau khi cắt sạch hết tóc và râu của bác, liền bảo bác đi nhặt than vào túi. Lần này, bác thợ Kim Hoàng nhễ nhại mồ hôi, vui vẻ nhặt than nhét đầy vào những chiếc túi mang theo, sau đó vui vẻ về nhà trọ. Bác kéo những túi than nặng nề và nằm xuống, bác tự nói với mình. Cho dù có cả một núi vàng đè lên người ta, ta cũng chịu được, bởi vì ngày mai khi thức giấc, ta sẽ trở thành người rất giàu có rồi. Sáng sớm tình mờ ngày hôm sau, bác vội vàng bò dậy và thò tay vào trong túi. Những tưởng là sẽ có được những thỏi vàng lấp lánh, nhưng trong túi, ngoài những cục than đen xì ra thì chẳng có một cục vàng nào cả. Nhưng bác không tuyệt vọng, bởi vì bác còn có số vàng tối hôm trước có được. Nhưng bác không thể ngờ được rằng số vàng có được tối hôm trước cũng đều đã biến thành than. Điều đáng buồn nhất đó là tóc và râu của bác không thể mọc lại như cũ được nữa. Điều đen đuổi với bác không chỉ dừng lại ở đó. Một lúc sau, ngoài cái lưng gù, trên chân của bác còn mọc lên một cục thịt lớn như cục thịt trên cái lưng gù của bác ta. Giờ thì bác ta đã hiểu ra, lần này bác đã bị trừng phạt bởi lòng tham vô đáy của mình. Bác liền bật khóc, khóc to đến nỗi khiến bác thợ may lương thiện tỉnh giấc Bác thợ may liền vội vàng an ủi người bất hạnh. Bác nói, chúng ta đã cùng đồng hành, vậy thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Từ nay về sau bác hãy ở bên tôi, cùng nhau hưởng thụ số vàng này đi. Mặc dù từ đó về sau, bác thợ Kim Hoàng sống cùng bác thợ may, cơm áo không phải lo, nhưng vì một phút tham lam mà phải trả giá một cái giá thê thảm Cả một đời phải mang theo hai cục thịt thừa lớn Tóc của bác ta cũng không thể mọc dài ra được nữa Câu chuyện đến đây là hết rồi Các con nhớ nhé Ở đời hễ tham thì sẽ thâm Các con hãy như bác thợ may Hãy biết sống vừa đủ và bằng lòng với những gì mà chúng ta đã được ban cho